với rất nhiều mẫu mã và giá cả khác nhau để cho các bạn có thể ờ, tham khảo và lựa chọn thì đầu tiên thì ở bếp số 1 này thì bếp là Paloma bếp có model là IC 330SB đây là bếp uh, ờ, mặt chán men chống xước và chống chày bếp số 1 này có giá là 1,6 triệu đây đây 1,6 triệu bếp số 1 mặt chán men tiếp theo là bếp số 2 hiệu bếp là Paloma bếp có model là IC 330SF đây bếp số 2 này cũng có giá là 1,6 triệu cũng là mặt trắng men đây chống xước và chống chày tiếp theo bếp số 3 hiệu bếp là Rinnai bếp có model là KG560L bếp số 3 này có giá là 2 triệu đây mặt trắng men chống xước và chống chày đây là bếp nút xoay đây tiếp theo là bếp số 4 hiệu bếp là Rinnai bếp có model là VH56BL thì bếp số 4 này nó có giá là 1,7 triệu đây đây 1,7 triệu cũng là mặt trắng men tiếp theo là bếp số thì bếp là Paloma model là IC 330 SB bếp số 5 này nó cũng có giá là 2 triệu đây thì ờ, tất cả bếp ga Nhật hầu hết là bếp ga của Nhật á nó thì sẽ có hộp kết hợp với hộp nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn có sử dụng cũng là vệ sinh đây tiếp theo là bếp số 6 hiệu bếp là Rinnai bếp cái model là KGE31NSBL đây bếp số 6 này có giá là 1,6 triệu tiếp theo là bếp số 7 hiệu bếp là Rinnai model là NTE56CL thì bếp này nó có ờ, công tắc đây đây là công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa chỉ có đặc biệt chỉ bên cửa hàng của ờ, chúng tôi có phân phối thôi trên thị trường hiện tại vẫn chưa có đây các bạn bật qua phía bên tay trái này là chúng ta mở công tắc đây và bật qua bên phải là tắt đây thì bếp số 7 này nó có giá là 2 triệu đây bếp mặt men chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 8 hiệu bếp là Paloma bếp có model là IC 800B bếp số 8 này là cũng có giá là 2,2 triệu đây bếp số 8 giá 2,2 triệu ở phía trên là bếp số 9 hiệu bếp là Paloma model là IC N86B bếp số 9 này có giá là 2,6 triệu đây bếp mặt chén men tiếp theo là bếp số 10 thì bếp là Rinnai mua model bếp này RT660 GFTS bếp số 10 này có giá là 2,6 triệu đây đây có tính năng uh, rang xào tiếp theo là bếp số 11 hiệu bếp là Paloma đây mã số bếp là BA N39B bếp số 11 này có giá là 2,6 triệu mặt tráng men đây chống xước và chống chày ở phía trên là bếp số 12 thì bếp cũng là Paloma đây model bếp là IC N86BS bếp này có giá là 2,9 triệu bếp số 12 tiếp theo là bếp số 13 thì bếp là Rinnai bếp có model là KGE M660FTS bếp này nó có rất nhiều cái tích hợp nhiều cái chức năng đây đây là rang xào đây chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo đây đây bếp tích hợp rất nhiều cái ờ, tính năng bếp này nó có giá là 2,4 triệu bếp số 13 tiếp theo là bếp số 14 hiệu bếp là Paloma đây modem là IC800B <clears throat> mặt chén men bếp số 14 giá 1,6 triệu thì những bếp bên cửa hàng chúng tôi á đều sẽ được uh, tặng một gói quà tặng đó là một cái bộ pin sạc cho các bạn và có được uh, lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa rồi ở đây là ờ, hàng bếp nút nhấn đây ở cái bên này là nút xoay tiếp theo đây là một dòng bếp kính <coughs> của Rinnai đây thì bếp Rinnai đây bếp có model là rts 61 awg 10 rn thì ờ, bếp này có mã số là số 15 đây giá là 8 triệu thì với cái dòng bếp này á các bạn phải ờ, lưu ý á, là chúng ta phải đặt nồi lên thì bếp nó mới cháy được đây là bếp được thiết kế mặt là mặt kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt à, phụ kiện là full inox đây full inox và full chức năng đây đây full chức năng nó có hẹn giờ đây nấu cơm nấu cháo đây. rang xào đây nấu nước sôi hâm chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động đây đây bếp full chức năng số 15 ờ, giá 8 triệu Tiếp theo bếp số 16, hiệu bếp là Rinnai. Model là S650 VGAS. Đây là bếp mặt kính full inox và cũng là full chức năng. Đây. Thì những cái dòng bếp bên cửa hàng chúng tôi khi mà các bạn mua các bạn sẽ được tặng một cái gói hoặc tặng đó là một cái bộ pin sạc. Đây, bếp full chức năng đây. à, <coughs> chọn nhiệt độ chiên này hẹn giờ hẹn giờ cả hai bếp đây hai bếp nấu đây hẹn giờ hai bếp nấu đây là rang xào đây nấu nước sôi hẹn giờ nấu nước sôi rồi cả hai bếp đây à, tính năng nướng tự động đây bếp này ờ, số 16 có giá là 4 triệu full inox full chức năng mặt kính cường lực tiếp theo là bếp số 17 thì bếp là Tokyo thì cái Tokyo này á, nó chỉ là nhà phân phối ga thôi chứ nó không phải là nhà phân phối bếp ga thì đây là một cái dòng bếp của Haman đây cái model nó phía này tôi sẽ cho các bạn xem đây Harman model là LW225 1 uh, AL thì đây là đây bếp mặt kính cường lực full chức năng đây hẹn giờ cả hai bếp đây chọn nhiệt độ chiên nóng nước sôi hâm rang xào nấu cơm nấu cháo nướng tự động đây nướng cho loại thực phẩm đây thì hầu hết là những cái dòng bếp của Nhật á, nó sẽ đều thích hợp cái ờ, cái lò nướng này bếp nướng này rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là các bạn vệ sinh đây cực kỳ là tiện lợi thì bếp số 17 này nó có giá là 4 triệu thì các bạn ờ, xem cảm thấy thích ưng mẫu nào các bạn hãy để ra cái ờ, mã số bếp sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn tiếp theo là bếp số 18 đây bếp cũng là mặt kính full inox và full chức năng giá 4,8 triệu hiệu là Rinnai đây model bếp là RTE S66VCTSB đây full chức năng rang xào nấu nước sôi hâm chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ đây hẹn giờ bếp đây nấu cơm và nấu cháo hẹn giờ bếp nướng tiếp theo bếp số 19 đây là Tokyo đây thì Tokyo như nãy tôi đã nói đó, nó chỉ là một nhà phân phối ga thôi nó không phải là nhà phân phối bếp ga thì nó sẽ lấy, lấy những cái bếp của ờ, những cái hãng nhãn hàng như là Rinnai hay là Paloma để về mà bán cho bán tặng cho khách hàng và bán cho khách hàng thì đây là một cái con ờ, bếp của Rinnai thì con số 19 này á nó chính là cái con số 15 này đây hai con nó là chung một hãng và chung một mẫu một mẫu đây đây số 15 đây bếp mặt kính và full chức năng uh, bếp mặt kính full chức năng và full inox phụ kiện cho phụ kiện nó đều là full inox đây tính năng của nó đây hẹn giờ nấu cơm nấu cháo <coughs> rang xào đây nấu nước sôi hâm chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động đây đây nướng tự động bếp số 19 này có giá là 8 triệu đây tiếp theo là bếp số 20 hiệu bếp là Rinnai model bếp là S660 VGAS bếp mặt kính đây đây mặt kính uh, cự lực chịu nhiệt rất là tốt <coughs> full inox full chức năng giá bếp giá bếp con số 20 này là 4,8 triệu đây full chức năng đây tiếp theo đây là bếp ờ, điện từ hiệu Toshiba đây bếp điện từ hiệu Toshiba số 21 bếp này có số 21 đây giá bếp là 3,8 triệu thì bếp điện từ này á nó sẽ nấu nhanh hơn là bếp ga nếu mà các bạn uh, có nhu cầu mà thích mà nấu nhanh các bạn có thể mua bếp điện từ để sử dụng nhưng mà bếp điện từ này á, nó chỉ thích hợp nấu những món nước thôi như là canh hoặc là nấu lẩu thôi thì nhưng mà nó sử dụng nhưng mà chiên hay là rang hay là xào á, thì nó sẽ không ngon bằng uh, ờ, bếp ga đây đây là bếp ờ, điện từ hiệu Toshiba bếp số 21 giá 3,5 triệu tiếp theo là bếp số 22 đây là một con bếp của ờ, Haman đây là hãng trưng bày đây là bếp âm đây bếp âm mặt men có đây có ba bếp đây đây là hàng trưng bày đây là hàng chưa qua sử dụng luôn hàng còn mới nguyên luôn đây, đem của nó là đây H1633 A0WHV đây là hàng trưng bày còn mới 100% chưa qua sử dụng đây giá là 8 triệu bếp số 22 thì tiếp theo là tôi sẽ đến với lại con bếp chính của video ờ, lần này đây giờ tôi sẽ giới thiệu con bếp chính của cái video này đây là một con bếp đến từ thương hiệu là Paloma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 ngoài các phía bên ngoài của bếp thì những lỗ lớn phía sau này và bên dưới bếp thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi họ sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống với trường hợp là chuột sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta bếp được thiết kế ở đây có lò nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng là vệ sinh đây các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để mình đốt lửa than rất là tiện lợi thì các tính năng đầu tiên ở đây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 thì ở đây là tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mình thay thế cho hai cái nồi thì đây là cái tính năng á khi mà các bạn ờ, nấu nước á mà lỡ các bạn có quên á chúng ta có quên là việc đấy mà các bạn quên á thì khi mà lượng nước trong nồi nó cạn rồi á thì ờ, bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại thì ở điều kiện bình thường á cái quay cảm biến này á nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì cái động yêu cầu ở dưới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 thì với cặp pin này các bạn có thể sử dụng được khoảng 5 ờ, tháng giá bên tôi bán một cặp như thế này á, là 50 ngàn nhưng mà các, mà các bạn có, nhu cầu muốn sử dụng pin thì các bạn cũng có thể mua bên cửa hàng chúng tôi đây giá một cặp là 50 ngàn cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên trái của tôi đây là 300 và bên phải đây là 290 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến á, nó tiếp xúc lại đáy nồi nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì như bữa nãy tôi đã nói ở cái điều kiện bình thường thì cái quay cảm biến ở giữa này <clears throat> nó sẽ chỉ được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra nên là đối với những các bạn mà chúng ta hay chế biến những cái món rang xào á thì nhiều khi nó sẽ rất là bất tiện vì khi mà đạt đến mà vì chúng ta rang xào á thì chúng ta sẽ cần cái nhiệt độ cao và khi đạt cái nhiệt độ cao thì bếp sẽ khóa ra đây bếp bên phải khóa ờ, ra sẽ đến năng nước cạn nồi đây đây thì ờ, đối với bạn hay rang xào á thì nó sẽ rất là bất tiện cái bàn rang xào nó sẽ ờ, tới nhiệt độ cao nó sẽ tắt cửa và khóa ra lại thì chúng ta phải mất thời gian phải tắt công tắc mở đi mở lại đây rất là bất tiện thì nhà sản xuất đó, họ cũng có thiết kế một cái tính năng rang xào ở đây đây tính năng rang xào này các bạn ấn và giữ khoảng 3 ờ, giây giữ khoảng 3 giây thì nó sẽ kích hoạt tính năng rang xào lên thì khi mà cái tính năng rang xào kích hoạt lên á thì cái que cảm biến này nó sẽ chuyển cái nhiệt độ ờ, từ ờ, hai trăm rưỡi lên đến 300 ờ, độ nhưng mà thì nó sẽ kéo dài cái thời gian rang xào chúng ta thêm được một chút nữa nhưng mà nó cũng không không có được bao lâu đâu chỉ thêm khoảng một chút nữa thôi nó cũng sẽ khóa ra lại nên là để mà khắc phục phục cái vấn đề đó thì đặc biệt đó, và duy nhất ở bên cửa hàng chúng tôi đó, sẽ có thiết kế một cái công tắc rang xào giúp các bạn có thể rang xào thoải mái mà không lo tắt lửa luôn thì chỉ duy nhất bên cửa hàng chúng tôi mới có công tắc thôi hiện tại trên thị trường á, thì vẫn chưa có đâu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 thì chúng ta để học bình trống đây các bạn phải pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á mà các bạn vẫn đi ra học bên này á khi mà hết thời gian cho nó cấm á thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn ờ, nguồn điện trực tiếp ở trong bếp ở đây sẽ có tính năng chọn nhiệt độ chiên đây các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ đây 160 180 hoặc là 200 thì cái nhiệt độ khuyến cáo của nhà sản xuất đó, đó là 180 độ thôi vì là theo nghiên cứu bên Nhật đó khi mà chúng ta chiên dầu ăn ở nhiệt độ quá 200 độ qua nhiều lần á nó sẽ sản sinh một hợp chất gây ung thư rất là hại cho sức khỏe nên đó là lý do nhà sản xuất họ thiết kế á, cái nhiệt độ tối đa ở đây là 200 độ thôi và cái nhiệt độ khuyến cáo sử dụng là 180 độ ở cái bên đây là tính năng nấu cơm và nấu cháo đây nấu cơm và nấu cháo thì ở tính năng nấu cơm á ở bên Nhật á họ sẽ có một cái loại nồi chuyên dụng để mà nấu cơm ở trên bếp ga nhưng mà loại nồi đó thì tôi vẫn chưa thấy được thông hành ở Việt Nam nhiều nên là khi mà các bạn sử dụng cái năng nấu cơm á các bạn nên lựa chọn những loại nồi nếu mà các bạn có nồi áp suất á thì chúng ta nên lựa chọn nồi áp suất còn không thì các bạn nên sử dụng những cái nồi có đáy dày một chút thì nó sẽ cho chúng ta cái độ chính xác hơn và khi mà bạn nấu cơm á bạn cũng nên kéo cần gạt lửa này một bước ở giữa như thế này thì nó cũng sẽ cho các bạn ngọn lửa phù hợp nhất để mà chúng ta nấu cơm thì đây là tính năng nấu cơm nấu cháo nghĩa là cơm chín cháo chín thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại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 đập phá ra xong cái thời gian hẹn giờ cho nó cắm đây đây đập phá ra khi mà các bạn sử dụng mâm vị này để nướng á, các bạn nên đổ với cái lượng nước vào phía dưới mâm hứng này thì trong quá trình mà các bạn nướng á, thì cái hơi nước nó sẽ bốc lên thì thực phẩm các bạn nướng á, nó sẽ được mềm không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn